Giá các dòng của series K40 tại MSM 170 lạch chay, K40 đen giam 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 7 triệu 950 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 xanh giam 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 7 triệu 950 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 trắng giam 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 7 triệu 950 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 đen giam 8 đi bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 450 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 xanh giam 8 đi bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 450 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 trắng giam 8 đi bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 950 nghìn, trả trước chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming đen giam 6 đi bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming trắng RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 7 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming bạc RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 7 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming Đen RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming trắng RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 Gaming bạc RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB, giá 8 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn k 40 viên minh đen ra 12 ghi bộ nhớ trong 128 ghi, giá 9 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. k 40 viên minh trắng ra 12 ghi bộ nhớ trong 128 ghi, giá 9 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. k 40 viên minh bạc ra 12 ghi bộ nhớ trong 128 ghi, giá 9 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. K40 game minh lý tiểu long ra 12 ghi bộ nhớ trong 256 ghi, giá 12 triệu, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 lạch chay Hải Phòng.